Năm 1991, blockchain đã được mô tả bởi Scott Stornetta và Stuart Harper. Mục đích là đánh dấu thời gian vào các tài liệu để nó trở nên bất biến. Điều này có nghĩa là bạn không thể sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào. Năm 2008, nền tài chính thế giới sụp đổ, thời điểm vàng cho một nhân vật hay một nhóm ẩn danh có tên là Satoshi Nakamoto tạo ra một giao thức mã nguồn mở có tên là Bitcoin. Đừng hiểu nhầm về Bitcoin, Bitcoin là một loại tài sản và được quan tâm nếu bạn là nhà đầu tư. Cái thú vị nhất không nằm ở giá cả lên hay xuống mà nó chính là công nghệ blockchain. Lần đầu tiên thế giới được biết đến blockchain. Blockchain là gì? Blockchain là một chuỗi các khối có chứa thông tin. Ngay từ chính cái tên của nó đã nói lên tất cả, block là khối và chain là chuỗi. Blockchain được ví như một cuốn sổ kế toán chính hay cuốn sổ cái của một công ty nơi mà mọi hoạt động liên quan đến tiền của công ty được giám sát rất chặt chẽ. Trong trường hợp này, blockchain là một cuốn sổ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và dữ liệu được lưu trữ là các dữ liệu số. Blockchain dùng để làm gì? Blockchain được dùng để lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau. Nó được quản lý bởi tất cả mọi người tham gia hệ thống thay vì một bên thứ ba riêng lẻ như nhà nước hay ngân hàng trung ương. Đồng thời cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn bằng hệ thống mã hóa phức tạp và được mở rộng theo thời gian. Hơn nữa, công nghệ này được tạo ra để chống lại sự thay đổi dữ liệu trong hệ thống. Nó cũng có một tính năng rất đặc biệt, đó là việc truyền tải dữ liệu không đòi hỏi một trung gian nào để xác nhận thông tin. Bởi vì trong hệ thống blockchain tồn tại rất nhiều các nút hoạt động độc lập có khả năng xác thực các thông tin trong hệ thống mà không đòi hỏi dấu hiệu của niềm tin. Thông tin khi được nhập vào trong chuỗi khối blockchain thì sẽ không thay đổi được và chỉ bổ sung thêm khi có sự chấp thuận của tất cả mọi người trong hệ thống. Đây là một hệ thống đảm bảo sự an toàn rất cao cho các dữ liệu trước các nguy cơ bị đánh cắp, nhất là các dữ liệu nhạy cảm như tài khoản ngân hàng online, tài khoản thẻ thanh toán, vân vân. Ngay cả khi nếu một phần của hệ thống blockchain bị tấn công thì các phần khác vẫn không bị ảnh hưởng và vẫn tiếp tục hoạt động để bảo vệ thông tin. Cấu trúc của blockchain Mỗi khối sẽ được lưu trữ gồm 3 phần, dữ liệu, hash của khối hiện tại và hash của khối trước. Dữ liệu Dữ liệu sẽ tùy thuộc vào từng loại blockchain, chẳng hạn như blockchain của Bitcoin sẽ chứa các dữ liệu giao dịch. Dữ liệu giao dịch thì bao gồm có thông tin người gửi, người nhận và số lượng Bitcoin được gửi đi. Hash của khối hiện tại như một đặc điểm để nhận dạng, nó là duy nhất và không trùng nhau, giống y như vân tay của con người vậy. Hash của khối trước, nhờ hash này mà các khối được liên kết và tạo ra một chuỗi. Tuy nhiên, khối đầu tiên sẽ không được liên kết với bất cứ khối nào vì nó được tạo ra đầu tiên. Khối đầu tiên được gọi là khối nguyên thủy. Đặc điểm của công nghệ blockchain Công nghệ blockchain đóng vai trò giống như một cuốn sổ cái ghi lại tất cả các giao dịch xảy ra trong hệ thống. Các đặc điểm chính của blockchain có thể kể đến như không thể làm giả, không thể bị phá hủy các chuỗi blockchain. Các chuỗi blockchain gần như không thể bị phá hủy theo lý thuyết thì chỉ có máy tính lượng tử mới có thể can thiệp và giải mã chuỗi blockchain. Nó chỉ bị phá hủy hoàn toàn khi không còn Internet trên toàn cầu. Bất biến, dữ liệu trong blockchain gần như không thể sửa được. Nó chỉ có thể sửa đổi bởi chính người đã tạo ra nó, nhưng phải được sự đồng thuận của các nút trên mạng và các dữ liệu đó sẽ được lưu mãi mãi. Bảo mật thông tin các thông tin dữ liệu của blockchain được phân tán và an toàn tuyệt đối. Chỉ có người nắm giữ private key mới có quyền truy xuất dữ liệu đó minh bạch. Ai cũng có thể theo dõi được đường đi của dữ liệu trong blockchain từ địa chỉ này tới các địa chỉ khác và có thể thống kê toàn bộ lịch sử trên địa chỉ đó. Hợp đồng thông minh Cơ chế hash Khi sửa đổi dữ liệu của khối thì hash của khối đó sẽ bị thay đổi. Các khối phía sau khối bị sửa đổi trở nên không hợp lệ bởi vì lúc này hash của khối trước không giống với khối bị sửa đổi. Cách duy nhất để sửa đổi dữ liệu của một khối là bạn phải làm cho tất cả các khối phía sau đó trở nên hợp lệ cơ chế đồng thuận. Để làm cho block hợp lệ thì bạn phải can thiệp vào hệ thống các khối và thay đổi hash cùng một lúc. Như vì máy tính ngày nay có thể tính toán rất nhanh, mỗi giây chúng có thể tính hàng trăm ngàn hash, điều này ảnh hưởng đến độ bảo mật. Lúc này, nhờ vào cơ chế đồng thuận sẽ quyết định ai là người thêm block mới, mục đích để chuỗi khối không bị kỳ đẻ, từ đó đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật. Mạng ngang hàng Các blockchain sử dụng kiến trúc mạng ngang hàng Thay vì một trung tâm quản lý, điều này có nghĩa là ai cũng có thể tham gia vào mạng lưới. Mỗi cá thể trong mạng lưới đóng vai trò như một nút. Họ sẽ nhận một bản copy đầy đủ của blockchain. Họ sử dụng bản copy này để xác nhận mọi thứ vẫn theo trình tự. Tất cả các nút tạo sự đồng thuận. Nếu sự đồng thuận này lớn hơn 50%, tức là khối đã được hợp lệ và được thêm vào chuỗi khối. Mạng ngang hàng kết hợp cùng với sự đồng thuận tạo thành một lớp bảo vệ tránh các hoạt động gây hại. Blockchain được phân loại như thế nào? trong hệ thống blockchain chia thành 3 loại chính gồm Public, Private và Permission. Public Blockchain Đây là hệ thống blockchain mà bất kỳ ai cũng có quyền đọc và ghi dữ liệu lên blockchain. Quá trình xác thực giao dịch trên blockchain này đòi hỏi phải có hàng nghìn hay thậm chí hàng vạn nút tham gia. Do đó để tấn công vào hệ thống blockchain này là điều bất khả thi vì chi phí rất cao. Private Blockchain Đây là hệ thống blockchain cho phép người dùng chỉ được quyền đọc dữ liệu không có quyền ghi vì điều này thuộc về một bên thứ ba tuyệt đối tin cậy. Bên thứ ba này có thể hoặc không cho phép người dùng đọc dữ liệu bên trong một số trường hợp. Bên thứ ba toàn quyền quyết định mọi thay đổi trên blockchain. Vì đây là một private blockchain cho nên thời gian xác nhận giao dịch khá là nhanh vì chỉ cần một lượng nhỏ thiết bị tham gia xác thực giao dịch. Ví dụ, Ripple là một dạng private blockchain. Hệ thống này cho phép 20% các nút là gian dối và chỉ cần 80% còn lại hoạt động ổn định là được. Permission Blockchain hay còn gọi là Consortium. Đây là một dạng của Private Blockchain nhưng bổ sung thêm một số tính năng nhất định. Nó kết hợp giữa niềm tin khi tham gia vào Public và niềm tin tuyệt đối khi tham gia vào Private. Ví dụ, các ngân hàng hay tổ chức tài chính liên doanh sẽ sử dụng blockchain riêng cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu có thắc mắc hoặc muốn kênh làm chủ đề gì thì hãy comment bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại!